thì hôm nay mình ờ, sẽ ờ, mời quý anh chị bạn cô bác cùng mình trải nghiệm thêm một cái app của một ngân hàng khác nha các bạn đó là ngân hàng Việt Tin Bank đó. Ok như các bạn đã biết thì như thầy buổi công nghệ hiện đại 4.0 thì chúng ta chỉ cần có một cái uh, chiếc điện thoại trong tầm tay thì chúng ta có thể mở ngay một cái tài khoản ngân hàng mà không cần phải đi đâu xa hay đến ngân hàng đó và chỉ cần một cái điện thoại thôi các bạn chúng ta có thể mở một cái tài khoản ngân hàng số đẹp ok thì cách làm như thế nào thì mọi người cùng lúa đi trải nghiệm cái app ngân hàng của Vietinbank các bạn thì nó có thể mở online và cái chức năng nó thì mình nghe nói nó cũng tự tự như cái của Sacombank và không biết nó có ưu đãi hay là có vượt trội gì so với Sacombank không mà các bạn theo dõi video mình nha Rồi ok các bạn ơi bây giờ mình sẽ tiến hành tải app nha các bạn thì các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng CHLay giúp mình ha còn à, tên của iOS thì các bạn truy cập vào App Store nha đây mình sẽ gọi chữ là Việt Tin Bank đó, iBuy đây sau khi gõ thì nó sẽ nổi à, lên như thế này ha thì bạn nhấp vô nó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành à, cài đặt nó nha các bạn thì cái này mình cài đặt online tại nhà luôn nha các bạn đây sau khi cài đặt xong các bạn sẽ mở nó lên đó thì nó sẽ hiển thị như thế này ở đây là những bạn nào đã có uh, thông tin đăng nhập mình đã đăng ký rồi thì mình chỉ cần nhấn vào đây còn những bạn nào chưa có thì tạo tài khoản mới thì, thì nhấn chỗ này do mình chưa có nên mình sẽ nhấn vô này để mình uh, tạo tài khoản mới nha các bạn ok mình sẽ nhấn tạo một tài khoản mới của mình đây mình sẽ nhấp vô nó rồi sau khi nhấp vô nó thì nó sẽ kêu mình nhập số điện thoại ha các bạn vui lòng cho biết số điện thoại của bạn sau khi mình nhập xong thì các bạn sẽ nhấn vô ô bên dưới bên dưới là chữ ô tiếp tục giúp mình ha đây mình sẽ nhập vô nó rồi các bạn để cho nó chạy thì nó sẽ đưa mình vào bên trong ha thì nó kêu mình nhập mã OTP xác nhận nè thì băng sẽ gửi với mình một mã OTP 6 số như thế này mình sẽ nhập vô ô trống trắng vô bên dưới ha đây mình sẽ lấy 6 số này mình nhập vô đó rồi sau khi các bạn nhập đầy đủ thì các bạn nhấn ô tiếp tục giúp mình ha rồi ok các bạn ơi ở chỗ này nó kêu mình là một là nhập căn cước công dân điện tử hai là nhập căn cước công dân thông thường ba là chứng minh nhân dân bốn là hộ chiếu ha mình có cái nào mình nhập cái nấy đó do mình chỉ có căn cước uh, chứng minh nhân dân nên mình sẽ nhập chứng minh nhân dân ha rồi mình sẽ test chỗ đó rồi mình nhấn ở chỗ là bắt đầu chụp ở bên dưới nè đó rồi thì các bạn sẽ nhấn vào chỗ tôi đã hiểu ha rồi sau khi mà các bạn nhấn vô đó thì các bạn cho phép nó truy cập vào ứng dụng của mình trên máy điện thoại mình ha thì các bạn chuẩn bị cho mình là chứng minh nhân dân ha các bạn sẽ chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân đó sau khi chụp đầy đủ á, thì nó sẽ hiển thị lên đó, đầy đủ như là mặt trước mặt sau nè rồi cái bước kế tiếp á, là cái bước mình à, xác minh khuôn mặt nha các bạn đó sau khi chụp đầy đủ lại mặt trước mặt sau hang nó kêu mình xác minh khuôn mặt thì các bạn cứ nhắm mắt nheo mắt hai cười làm theo cái ờ, nó kêu mình làm gì mình làm theo nấy ha đó rồi sau khi đã xác minh khuôn mặt xong thì các bạn test ở chỗ mũi tên này giúp mình ha rồi nó đang chạy vào bên trong nè các bạn ok thì nó sẽ cho mình kiểm tra lại thông tin mình gồm chứng minh nhân dân nè đó ngày cấp nè rồi ờ, họ tên rồi ngày sinh tháng sinh đó rồi các bạn nhấp vô chỗ là giới tính giúp mình ha đó bạn cái bạn nam hay nữ thì bạn nhấp vô ngay chỗ nam hay nữ ha rồi xong các bạn uh, test ở chỗ là thông tin đã đúng nè rồi các bạn nhấp vô đây rồi nó sẽ đưa mình uh, tới cái giao diện như tiếp theo đó các bạn sẽ điền đầy đủ các thông tin như thế này ở bên trên nó đổi nối số điện thoại mình bên dưới là gmail mã số thuế hay là người giới thiệu cái này mình không cần nhập ha mình chỉ cần nhập là chi nhánh hay là mở tài khoản thôi ha đó các bạn nhấp vô nhưng mình ở Đồng Tháp thì mình sẽ chọn vô là tỉnh Đồng Tháp ha các bạn nhấp vô đây đó rồi các bạn sẽ chọn ở huyện nào huyện nào mà gần chi nhánh mình mở các bạn như mình ở tháp 10 thì mình sẽ nhấp vô ờ, chi nhánh huyện tháp 10 ha rồi thì ờ, các bạn sau khi nhấp xong các bạn nhấn ô tiếp tục giúp mình ha rồi để cho nó chạy vô đó thì bên đây nó sẽ báo mình là mở tài khoản mới nè đó mình sẽ chọn một là mở tài khoản số đẹp ha hay là mở số ngẫu nhiên đó, còn bên dưới á, là thẻ ờ, thanh toán quốc tế hay là thẻ ghi nợ nội địa nha các bạn nó thì các bạn chọn cái nào cũng được đó rồi ok mình sẽ chọn thử là tài khoản số đẹp chỉ ờ, thẻ ờ, cái thẻ là thẻ nội địa nha các bạn đó rồi các bạn nhấn ô tiếp tục giúp mình ha rồi ở đây nó có là các số đẹp như là số phát tài phát lộc là số thần tài đó số giống nhau hay là số tiền hay là số tự chọn đó rồi đơn giản do các bạn chọn thôi đó còn như ở đây mình sẽ chọn là số ngẫu nhiên đó rồi thẻ là thẻ ghi nợ nha thẻ mình là thẻ phi phi vật lý các bạn thì thẻ này hoàn toàn miễn phí không có tốn phí khi mở tài khoản ha rồi sau khi nhấp á, thì các bạn sẽ nhấp vô bên trong nó hiện thị như thế này thông tin mình kiểm tra lại xong các bạn ơi nhấn vào tiếp tục giúp mình đây nó đang chạy các bạn đợi trong giây lát rồi ok thì nó sẽ báo mình là mở tài khoản thanh toán thành công nè bên dưới bên trên là trên mình ha bên dưới là chủ tài khoản và số tài khoản của mình mình đã che lại rồi ok các bạn ơi bây giờ mình sẽ tiến hành tiến hành đăng nhập vô app thử xem các bạn thì à, khi mà mình mở ờ, tài khoản các bạn nó đã gửi tin nhắn cho mình như thế này nó gồm là cái tên đăng nhập và mật khẩu nha các bạn thì tên đăng nhập là lúc bạn đăng ký là số điện thoại bạn ha còn mật khẩu thì nó đã gửi như thế này mình chỉ cần đăng nhập vô đây thôi và mình sẽ tiến hành mình à, đăng nhập vô thử cho các bạn xem nha rồi ok sau khi các bạn à, điền tên đăng nhập và cái mật khẩu ngân hàng Viettel Bank gửi cho mình á khi bạn điền vô thì nó sẽ đưa mình vô game nguyện bên trong gồm là tên đăng nhập và cái mật khẩu hiện tại ha mật khẩu hiện tại là cái mật khẩu mà ngân hàng Viettel Bank gửi từ tin nhắn cho các bạn đó. đó thì các bạn sẽ nhập vô cái mật khẩu hiện tại như thế này đó. sau đó mình sẽ à, điền à, nhập xong thì ở bên dưới mình sẽ nhập mật khẩu mới ha mật khẩu mới thì gồm ký tự viết qua và số ha thì các bạn tùy ý các bạn rồi sau khi điền đủ hai cái thì mà nhập mật khẩu mới thì mình nhập hai lần ha và nhấn vô tiếp tục đó nó sẽ đưa mình vô bên trong như thế này thì ngân hàng Vietinbank nó sẽ gửi mình một cái mã OTP để mình xác nhận gồm 6 số như thế này ha mình sẽ nhập vô đó. rồi mình sẽ nhập vô ha 923 284 như thế này ha rồi xong các bạn nhấn ô tiếp tục rồi nó sẽ chạy vào rồi nó để là quý khách đã à, đăng thông tin nè tin tưởng Việt Tiên rồi các bạn cho phép dùng ứng dụng nha đó rồi các bạn sẽ cái này là mình sẽ lướt qua hết nha các bạn đó lướt lướt lướt qua rồi xong các bạn nhấn vô ô đăng nhập đó, đăng nhập thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu của mình vô ha mật khẩu mình mới tạo đó rồi thì nó là đây là cái giao diện bên trong của ngân hàng băng ha của app băng bay đó rồi thì mình sẽ nhấn vô tài khoản mình mới mở cho các bạn xem ha tài khoản mình mới mở lại bên trên nó nổi lên bên dưới là tên của mình ha rồi các bạn ơi thì do tài khoản mình hiện tại mình mới mở nên mình chưa có tiền trong đây ha bây giờ mình sẽ à, tiếp tục trải nghiệm à, các chức năng của cái app này như thế nào ha các bạn thì trước tiên mình sẽ à, vào một chuyển tiền thử xem nó có những tính năng như thế nào thì ở đây nó có một chuyển tiền nó thì nó có chuyển tiền trong trong việc tin băng nè đó là chuyển tiền ở à, trong à, ngân hàng Vietin thôi các bạn còn chuyển tiền liên ngân hàng đó. rồi với cái mục là chuyển tiền chứng khoán gì vân vân rồi thì cái mục thứ hai đó là thanh toán hóa đơn ha thanh toán hóa đơn thì nó cũng tương tự như các um, các thanh toán hóa đơn của các app kia thôi các bạn thì nó cũng à, thanh toán thẻ di động tại sao điện nước internet vân vân các bạn rồi cái mục là dịch vụ vay nè đó cái mục này thì các bạn có thể lên đây vay tiền hoặc là mình à, có cái khoản à, vay từ đây thì nó sẽ hiện thị ở đây ha rồi và để mình thoát ra các bạn Ok thì à, cái mục kế theo là dịch vụ tiết kiệm nè thì ở đây có các sản phẩm gửi tiết kiệm như là gửi uh, tiết kiệm thưởng nè hay là gửi tiết kiệm tích lũy vân vân các bạn nó cũng tương tự giống nhau cái mấy app kia thôi bạn còn nạp tiền điện thoại thì nó nói chung ở đây cái app này nó không có khuyến mãi các bạn thì nó không có chiết khấu như mấy cái app kia nạp tiền nhiêu thì tính nhiêu thôi các bạn nó không có hoàn tiền lại cho mình mấy trăm đồng đó, rồi rồi đây mình, mình vô mình mở thẻ cho các bạn xem ha thì ở đây nó cũng có chức năng mở thẻ nè các bạn do mình theo phi vật lý mình nên mình không cần mở thẻ chi các bạn thì mình đỡ tốn tiền ha rồi để mình thoát ra các bạn Ok các bạn thì cái app này nó cũng tương tự như những cái app mà chuyển tiền mà mình đã từng sử dụng như của các ngân hàng khác ha thì à, để mà bảo mật nó hơn thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình à, vô gài đặt à, bảo mật nó nha các bạn đầu bằng vân tay ha đầu tiên các bạn truy cập vào hình người bên đây nè đó rồi các bạn truy cập vô mà bằng vân tay ha các bạn check vô đây đó. thì nó kêu mình nè quý khách vui lòng quét mã vân tay thì mình nhập mật vân tay mình vô thì nó kêu mình nhập là cái tên đăng nhập mình nè và cái mật khẩu của mình à, của app việt tin mình đó mình sẽ nhập mật khẩu vô đó mình nhập mật khẩu vô bên dưới thì nó sẽ đầy nhấn vô chữ ô đồng ý rồi ha đây nó báo là mệt kích hoạt còn vâng, vân tay vâng, thành công này các bạn rồi đây mình thoát ra mình vô mình đăng nhập bằng vào vân tay thử cho các bạn xem nha đó đây mình tiên cập vô một chuyển tiền thử này để mình nhấp vô cái chỗ chuyển tiền nha đó thì nó kêu nhập vân tay nè để mình xác nhận vân tay mình đâu các bạn nè mình sẽ xác nhận vân tay đây nó nó chạy vô bình thường nè các bạn đó thì nó đưa mình vô bên trong một chuyến tiền ha rồi như vậy là mình đã hoàn thành cách xác nhận vân tay luôn ha rồi cảm ơn các bạn đã xem thầy vô đưa mình nha mình xin dừng video đây ha mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye